Việc bắt tay nhau để dìm giá, mua rẻ tài sản của nhà nước, nhất là đất đai diễn ra tại nhiều phiên đấu giá. Việc thông đồng có thể được diễn ra giữa những người tham gia đấu giá với nhau, còn gọi là quân xanh quân đỏ, để lót đường cho một nhà đầu tư đã định sẵn chúng với giá rẻ. Và giá trị thực của nhiều lô đất đã bị những quân xanh quân đỏ này dìm xuống. Ngoài ra trên thực tế thì việc dìm giá còn có cả thủ đoạn sử dụng xã hội đen để đe dọa những người tham gia đấu giá khiến cho họ sợ hãi bỏ cuộc rút hồ sơ và khi đó thì cuộc đấu giá thực chất chỉ còn có một người tham gia, một mình một chợ. Còn những người khác chỉ là quân xanh của chúng. Và giá của lô đất này như thế nào là do những đối tượng này thao túng. Và gần như là đã được định sẵn. Đó là thấp hơn nhiều so với giá thị trường và chỉ cao hơn giá khởi điểm không đáng kể. Và có thể nói là những thủ đoạn này đã gây ra những thiệt hại rất lớn cho tài sản của nhà nước, chứ không chỉ đơn thuần là những vi phạm về quy định đấu giá, đấu thầu.